nha, cái vườn bưởi dày này vâng. thì theo như tôi là bây giờ vâng. có phải vâng. bỏ được một cây không? Cái vườn này dày quá. Ừ, dày quá. Vâng. Thì có phải bỏ hay là chỉ cắt cái cành sinh trưởng thôi. Rồi cho nói các bác này, như cái vườn bưởi này rồng mau. Nếu như các bác mà không biết ấy, ừ. thì các bác sẽ đốn bỏ ba cây, đốn bỏ một cây còn bớt lại hai ừ, cây. Đấy, đấy. Nhưng cháu không cần đốn nữa. Ừ. Với lý do rồi cháu làm cho cây bưởi nó sai. Ừ thì nó sẽ không bao giờ ra tán được nữa ừ, ừ, ừ, đấy có nghĩa là nếu bác để 50 quả thì chắc chắn nó sẽ ra tán Rồi bác để 100 đến 150 quả 200 quả như cây này ừ. không bao giờ phát tán được ừ. nó sẽ nuôi hết vào quả ừ. nó không không không ra nữa rồi, còn rồi, nếu các bác mà bỏ một năm không nuôi quả chắc chắn nó lại phát tán ừ. đấy cho nên các bác cứ để cho nó sai ừ. giờ chặt bỏ phí rồi cứ để cho nó sai đi làm cho nó thật sai vào cứ để thoải mái thì cây nó không phát được nữa ừ. nó, nó đứng rồi mà mình để vào mình bón bao nhiêu thì nó hấp thụ hết vào quả rồi ừ. nó không phát ờ, ra được nữa ừ. đấy nó không sinh trưởng ra được nữa thì thôi các bác nên đừng nên bỏ ừ, đấy, giờ bỏ nó tiếc mà nó lại bỏ trời bỏ đi tức là nó thưa quá mới được thế này chứ vâng phải... đấy giờ bỏ đi thưa quá ừ. đấy trong về sau nhìn nó phí thì thôi thà rằng mình cứ để cho nó xài ừ. đấy đây giờ trong đây đây nó có mấy cành này nhá đây giờ tôi nói cho các đây. đây nói các bác nhá cắt tạo tán anh sẽ xem cắt tạo tán vâng cắt tạo tán à. một cây bưởi này giờ từ dưới đất lên đây nó cao nó khoảng gần 4 mét rồi thì giờ mình muốn khống chế một cây bưởi này nó cao là khoảng ba mét rưỡi thôi ừ. đấy thì các bác sẽ cắt tại tại đây à. cắt tại đây không cho nó lên đấy ở đây trong hai cái cành này thì một cành này là cành sinh sản cành này sinh trưởng đấy nhưng có nghĩa nó chỉ có mỗi một cành mang quả thôi và cành sinh trưởng thì bác cắt bác cắt tại đây ừ. đấy bác cắt tại chỗ này Ừ, đấy đấy thế xong bắt đầu là đợt này nó đến chỗ này bốn năm mầm ừ. thì trong đó bốn mầm là, là sinh sản còn một mầm sinh trưởng ừ. đấy thế xong về sau nhá giờ này cắt thì giờ đến sang năm bác thấy một cái cành sinh trưởng nó dài nhất cho bốn bốn cái cành này thì bác ừ. bỏ cái cành in đây đi à, bỏ cái cành dài nhất trong cho bốn cành ý sinh trưởng ừ. đấy sinh trưởng thì ừ. là mình không chế được cái cây này nó lên được có 3 mét rưỡi thôi không lên được nữa yeah. Dạ. đấy còn nếu các bác cứ để nó lại lên tiếp bốn ừ. cái bốn cái cành nhánh ở đây nó dài 20 đến 30 phân là canh chính sản và rồi còn một canh sinh trưởng nó dài 50 phân ừ. nếu các bác mà không vặt bỏ các bác để thì nó lại liên tiếp đấy là vươn vươn nó lại thành 4 mét 4 mét dưới đấy những cây cây cao cao nhỏ quá không qua chịu được phải cắt cái cây vặt bỏ luôn đi cành dài nhất ừ. thì là không điên được nữa thế là mình sát khống chế được cây bưởi này ba mét nó ba đi nói tóm lại ừ. là khái niệm anh phải hiểu được thế nào là cành sinh trưởng và thế nào là cành sinh sản đấy anh cũng hiểu đúng thế vâng Vâng các bác đã hiểu về cành ờ, thế nào là cành sinh trưởng và thế nào cành sinh sản chưa Anh hướng dẫn thì hiểu rồi. À vâng, đấy. Nhưng mà có cái là bây giờ làm hơi muộn. Vâng. <laughs> Bây giờ là các bác chót cắt hết cành sinh sản rồi. Cành sinh trưởng bây giờ lên trên ngọn trên cành nhãng quá phải cắt đi. Không cành mà cái cành bên kia mà ví dụ không nói như cành bây giờ cao phải cắt đi. Cái cành ở ừ. cành cao phải cắt đi để tán thấp nước. Nhà tớ có chào cắt đi tớ giờ thì chịu đi. Ở ờ, đấy chèo rồi đấy. Vâng. Chèo, đấy, rồi cho nói một ý này nữa các bác này. Còn để mà cái đây hai cái cành này nó cũng không phải là là là là, là sinh sinh sản nhưng mà ở ngoài đấy có sinh sản rồi thì các bác phải bớt lại hai cành này thì các bác phải cắt bỏ một cành còn bớt lại một cành có hiểu không ừ. là vì nếu mà trời nắng tháng tư tháng năm ấy mà các bác cắt hết ở đây nó không có một cành nào để che vào cái cái cái vỏ này thì nó sẽ trở thành khô cái vỏ à. nó khô vỏ ừ. đấy cho nên các bác bớt lại một cành đây bớt lại một cành này thì nó con lá nó che vào đây nó không bị hỏng với bộ vỏ này ừ. ta biết là cành này nó không mang quả đâu ừ. nhưng ta vẫn phải để lại ừ. đấy để mình lấy vào đây còn trong đây để mình che đây ừ. không nó nắng nó nắng tháng tư tháng năm nó nóng lắm thì ừ. nó sẽ hỏng cái vỏ này ngay ừ. đấy và hỏng vỏ này mất một năm hay hai năm nó mới nghiền được đấy cho nên các bác phải, <laughs> phải hiểu thế đấy Rồi, quan trọng lắm bác có nghĩa là có những cành sinh trưởng không phải cành nào sinh trưởng mình cũng cũng cắt mà có những cành cắt nhưng có nhiều cành là mình phải để để nó che quả đấy còn đây đây ba cành này mang quả này nhưng mà có nghĩa là mình bỏ quẳng nó mình không chăm bón cho nó mình bỏ ừ. thế là đáng nhẽ nếu mà mà lúc đó ra ấy, mà mình chăm bón đủ đó, thì nó sẽ to ừ. nó to mập lên thì ba cành này cành sinh sản nhưng mà mình không chăm bón được nó không to nó bé này không mang được quả thì giờ mình cắt bỏ bớt một cành này còn mình để hai cành này thì cái cành này qua này là cành sinh trưởng này nó ừ. ra này ta không muốn cho ra nữa ta chỉ cắt đến đây xong bắt đầu nó lại ra tiếp mầm ở đây đấy thì nó lại ra bốn năm mầm thì là có một mầm dài nhất là sinh trưởng còn bốn cái mầm cắn thì là sinh sản thế bây để... giờ nó nó ra mầm đây là năm vâng. nay chỗ này là không quả nữa không có quả nữa ừ, ừ, ừ. đấy nó chỉ có trong này thôi nó không có ngoài mình để một sang năm nó mới có đấy đấy cơ bản là cây khâu tỉa cành anh hiểu biết được về quan trọng nó bác tương lai anh hiểu biết được cái cành nào để cành nào không được vâng phải hiểu là cái đấy là cái, cái quan trọng thì không là phun, là phun cái ủ mầm lần uh, cuối cùng thì cách bao nhiêu thì phun không anh cứ đưa kéo vào nên tách cách cái này cứ tách quá <laughs> thôi bây giờ mang một cái cưa thì em thế kéo một cưa một kéo một cái ghế Đấy, cái thứ sáu ngày bảy ngày hòa bình nhá. Hôm nay mà mưa quá không phun được mà đúng ngày hôm nay bác phải mưa quá không phun được sao biển ngày mai. Vậy. Vâng, thì ngày mai ngày thứ bảy. Bây giờ các bác ơi, sau khi mà các bác đã hiểu là về cái kỹ thuật cắt cành tỉa tán rồi thì các bác lên hỏi kỹ thuật của chúng cháu là giai đoạn nào là phun kích thích mầm hoa. Đấy. Và giai đoạn nào là giai đoạn mà trong khi mà nó ra lụ đấy thì mình phun vào giai đoạn nào để cho nó làm dai cuống để nó tăng cái tỷ lệ đậu quả lên ạ. Thì các bác lên hỏi đặt những câu hỏi như vậy ạ. Tức là bây giờ vâng. là phun mầm hoa. Có nghĩa là cỏ bưởi nhá là mà để nó chín ý. Các bác phải hiểu này. Bác ra vườn mà thấy bưởi nó thơm các bác nên chảy. Các bác nó chưa thơm mấy, có nghĩa là bác đi ở vườn này cứ quả bưởi nào mà chín vàng đậm, đấy là bưởi diễn, chín vàng đậm mà nó thơm các bác chảy. Bác ừ. các đừng để quá. Ừ thì quá nó sẽ sẽ sẽ sẽ, sẽ không ngon sơ ừ. à, không không sơ không phải sơ có nghĩa là nước nó lại đưa lên ấy. Ừ. nó đến lúc chín rồi là mình phải chảy nó như quả mít ấy quả mít mà chín rồi là mình phải chảy ừ. nếu quả mít mà để trên cây không chảy nó sẽ thối các bác hoan ăn được và nó sẽ sượng thì các bác là phải chảy đấy này thầy này cái thầy quả bưởi còn mà để mà lúc vào phun ngủ mầm hoa ấy, thì các bác lên là từ thời điểm của nó là tầm khoảng ừ, mùng 8 tháng 11 các bác phải phun rồi Ừ. Mùng 8 tháng 11 âm lịch. Âm lịch. Vâng, chứ không phải dương lịch. Mùng 8 tháng 11 là bác phải phun ủ mầm hoa rồi. Ừ. Bác phun có 3 lần. Thì cứ gọi là mùng 10 đi. Mùng 10 thì bác phun 3 lần thì nó mới hết có 7 ngày này. Đầu tiên này, xong 7 ngày thứ hai, 7 ngày thứ ba là hết có 14 ngày. Ừ. Nhưng Đấy. bây giờ nếu bây giờ không biết giờ phun có được. Giờ phun nếu các bác phải chưa tỏi mầm đây, như vườn này là giờ cháu lại phun này. Vì vườn này nó chưa có gì là giờ cháu tỉa là cháu vẫn phun được. Ừ, ừ, ừ đấy còn các bác mà tỉa rồi nó khi nó nhú mầm rồi thì cũng chỉ có phun kích mầm hoa thôi ừ. đấy, chứ không phun ủ nữa vì cái vườn này giờ bắt đầu nó chưa vấn đề gì cháu vẫn phun ủ ừ. đâu xong, đây phun mới cắt xong thì chắc cũng à. chưa ấy được vâng đấy tức là ờ, sau sau sau tức là phun lần cuối cùng thì là 6 ngày sau lại phun kích hoa vâng bác phun đúng ba lần tất cả nó 6 lần ừ. tức lần ủ, ủ ba lần ủ ba lần kích ba lần là đến xong. đến lần cuối cùng vâng. thì là cuối cùng cách 6 ngày thì là phun ủ kích vâng kích kích tức là cứ 6 lần 6 6 ngày lần đầu tiên thì 7 ngày ừ. lần thứ ba ba lần cách ba lần kích bầm hoa là 6 ngày cứ 6 ngày một lần 6 ngày một lần tức là thì... sau khi phun nụ mầm hoa vâng. xong thì là cứ 6 ngày một lần 6 ngày xong bắt đầu phun kích vâng tức là lần ủ, cuối, ba, ủ ba lần xong bắt đầu là, cuối cùng ba lần là, là kích là cách 6 ngày phun vâng. ủ lần cuối cùng là đến 6 ngày vâng. vâng ông Quang có thể chia sẻ cho bà con là giai đoạn nào thì phun phân silic uh, Tân Phát ạ còn cái túi 300 g đấy ạ. Rồi, còn mà trước bắt đầu mà nó nhú nụ như kiểu đó ở những cái mầm này, nó nhú hạt gạo lên ấy. Ừ. Đấy, thì lúc đó là bác phải phun thuốc sâu này. Đấy, phun thuốc sâu nếu các bác mà có thuốc tổng hợp thì một nọ của nó tổng hợp được 6 loại bệnh thì các bác phun cộng nó vào này, cộng thuốc sâu này, cộng thuốc nấm này, cộng cả phân gói phân chinic 300 g phun vào. Ừ. Thì phân chinic này 7 ngày các bác các bác phun một lần. Đấy. Ừ. Thì bắt đầu nó chuẩn nhớm chớm chuẩn bị nó to bằng cái đũa ấy thì các bác vẫn ý phải phun cả canxi bo cộng ừ. với sinic Đấy, cứ 7 ngày các bác phun một lần, 7 ngày các bác phun một lần. 7 đến 10 ngày, quả vị nó trời mưa ấy, thì mình cho 8 ngày, 9 ngày cũng được, 10 lũ, ngày cũng lũ được. Nhú mầm. Đấy, nhú mầm là các bác phải phun. Lưu ý là mình phải diệt hết sâu bọ các thứ, trứng cho các thứ nó chết hết đi thì lúc nó ra hoa nó mới không bị bệnh tật. Còn mai kia quả nó mới đẹp. Ừ. Không có bọ chín với nhện đỏ nó áp vào thì các bác mai kia quả nó xấu lắm, nhìn nó xấu, mình bán nó mất giá. Người ta chưa biết là ở trong các bác ngọt hay không nhưng người ta nhìn cái vỏ ngoài là nó đã xấu rồi người ta đã không muốn mua rồi ừ. đấy tức là sau khi nhúng mầm là 7 ngày phun lần vâng. thì dùng là canxi bo này canxi bo, với lại xinic gói 300 g nhưng bình ở đây nếu mà xét về làm vườn chưa ai làm vườn vâng. đúng rồi với thuốc nấm chưa chưa ai phun thế đúng không cái phun là một phần là cũng chưa hiểu được và chưa làm đúng được. rồi tức là làm theo bài bản là một là hiểu được làm với theo ờ, silic à ừ. vâng cộng silic với cộng thuốc sâu cộng thuốc nấm vườn của mình cứ gọi là vườn tạp thôi chứ còn chưa ai ừ. căn bản là các bác chưa ai chưa ai giúp giúp các bác Tự lắm tính. cộng với lại uh, silic nữa hả vâng silic ờ, à đây canxi canxibo này silic Vâng, thuốc sâu, thuốc nấm. À, canxibo với silic là là là là lá cây của, của em vâng, hả? Silic của em ạ. Ừ, vâng. Canxi Canxibo silic này. Vâng. Ừ, rồi, rồi. Cộng với thuốc sâu, cộng với thuốc lấm. Đấy. Sâu với lấm. Ừ. Vâng. Còn ờ, mà cái thuốc sâu thì sâu lấm nhẹ. Vâng. Các, nhện. Các cửa hàng mỗi một cửa nhện hàng đỏ đấy khác nhau nhưng mà riêng cháu đi tư vấn cho các vườn thì trong một nọ thuốc sâu của cháu là trong đó nó chữa được 6 loại bệnh ừ. thuốc gì, đỏ thuốc... này vẽ bùa này thuốc gì thì anh nói lại anh, anh, anh tên thuốc ấy tiền thuốc ấy thì ừ. nó mỗi một cái nó khác nhau nó khó lắm chỉ vâng, chỉ, chỉ đi hôm nào ờ, công ty sẽ làm ở đây làm mời các bác đến đây xem trực tiếp luôn xem trực tiếp. là pha phân silic cộng với lại thuốc sâu như thế nào không cái công cái vâng. thuốc sâu ấy để xem để, để tìm Đúng vâng, thuốc sâu thì được rồi các bác muốn mua thì các ờ, bên chúng em sẽ giới thiệu cho giá gốc thôi chứ không ừ. phải là ừ. không có dạ. cộng cái gì cả cần thì phải dòng thưa để cây to không? vâng ừ. đấy nó rồng có khi cũng dày gần hơn bòng này. thì cứ để quả nhiều là nó không to nữa mà trong cái đó ừ, cây của nó có, khi cũng thường không cao hơn bằng cây bòng này không chế ừ. bác Đấy. cây người ta khống chế có hai mét rưỡi đến 3 mét thôi nó đứng dưới này nó, nó vít xuống nó, vít nước là mới được quả có quả nó vâng. nó vít xuống trong xong thế dân dân nó, nó, niềm nó cắt đi xong dân dân vít xuống thì nó hạ dần thấp xuống cái bưởi này đó thế đâu mà thuốc sâu bưởi nó cũng thế rồi, mình ở à, đây mẹ cây về cái gì là cái mẹ sư là, là, <laughs> là bây giờ tôi bón hôm xưa bón là tôi bón hết rồi đến nấp hết ừ. rồi thì giờ vâng. thì cái lúc ra hoa này có tưới thế thì không hay là đồng nghĩa nhá bây giờ tưới như thế nào giờ cho nói cái bác, các bác bón này bây giờ đất đất khô như kiểu này các bác bón xong buổi sáng nay xong ừ. thì chiều các bác chỉ nước qua thôi rồi xịt nước qua bác cảm cái cây này nó bác bón nhiều bón ít thì là cái ý do các bác biết rồi. cứ xịt được khoảng 7 8 lít nước không hôm nay xịt mai để bốn năm hôm sau bác lại xịt ừ. có nghĩa là hôm nay chỉ, chỉ hơi, 8 hơi. lít nước thì mai các bác tính như nào cho nó 10 lít tăng tăng dần tăng dần tăng dần tăng dần lên không đột ngột không đột ngột rồi các bác biết là 3 tháng này hai tháng này cây không đương hạn đương hạn đúng rồi đương hạn đương các bác vào tưới mạnh một cái nó sốc lá này rụng rồi hết. rồi sốc đấy đấy ừ. kể cả bác phun ủ mà các... hoa xong nó cũng rụng hết đấy các ông bỏ sốc thế nhưng bây giờ phun thế nào đấy đương bảo vào này là để mới phun vâng. nhưng mà đây là đương đương đương hỏi đấy cho nên bác phải cho ăn từ từ <laughs> đấy hoa nó đang nở đấy, nhá, không được tưới nhiều được nhá đấy không được tưới tôi thì ừ, đây đây là tôi đương thí nghiệm vâng, thế tôi tôi đương bảo vào này là cái chỗ mấy bữa nó phân này này đâu mấy bữa là tôi tôi bảo bảo là mấy bữa xịt ờ, xịt ít ở trên mặt thôi Thế không cái tay ở bên Tân Yên nó bảo là không được. Nó bảo thế nhưng mà đấy, em bỏ thí nghiệm. Đi, đi tham quan về đây. Nó nói thế nhưng mà năm ngoái này, năm ngoái này nó nó nó tưới vẹt từ tháng 12 nó tưới vẹt rồi. Đấy, đấy quả nó sai thế. Ừ. Đấy, thế nên học là không phải cho sang học thôi. Đâu sang bảo ông ấy. Nhưng mà tháng 12 ông tưới vẹt rồi. Lúc điện cho với cái cái trên cái cái cái, cái điện cho cái cái nó điện cho cái cái cái cái cái, cái hưởng như kia ừ. cho đuổi của nó là rất sai nó cũng rất sai ừ. đấy lốt cũng bắt chi đâu tưới nó sai nó đã làm trước rồi đấy cái nhất cái thứ hai là các bác đấy đấy cái thằng nó bảo là không có được tưới mà đây, ờ ừ, thế nhưng mà đấy là ông này cũng ông này tức là ừ, kể cả lúc đất. hoa đang nở các bác chỉ tưới cho nó gọi nà thôi chứ không tưới nhiều quá không nhưng mà cái ông mình là hiểu đất này đất của ông đất ruộng đất của đất, đất này đấy đất, tất nhiên đất ruộng ừ. cái lèn của nước cầm nước ngầm nó nó thấp nó hút được nước mình trên đồi này nó nước hút được nước đâu ra đây cái này hút được đâu hút đâu ra, ra. tưới thì phải tưới đấy nhưng mà đấy là mình nghĩ, ra nghĩ ừ. ra cái đó mình à, mình mình mình mình, ờ, mình tôi nghĩ ra xung quanh vâng. đấy thì tưới nhưng mà tưới ở một ít thôi đấy Các đấy là tưới thế nào cảm thấy nó vừa đủ thôi <laughs> đấy tưới nhiều quá tưới nhiều nó sốc đấy rồi giờ thì nhá ông nói sốc là đúng <clears throat> nó sốc mà nó sốc là đúng giờ nước giờ nó đang nở hoa nhiều thế nhưng mà nhiều các bác hỏi bảo thế cơ giờ tôi tưới nước đấm có được không cạnh ao nếu các bác phải tưới đấm ấy dễ không hút được đất mình trên đồi nước nước nhiều quá, quá thiếu đưa lên trên thì đấy. nó Thế nên chỉ lấy cái nào vừa đủ thôi Đấy, rồi Đủ, đủ thôi, rồi, đây, nó đủ, đủ, ăn đủ không thôi Mình như mình mình uống được nhiều quá sẽ tức bụng Rồi, rồi, rồi, rồi Cây nó cũng thế thôi đây nó cũng thế mà, chẳng qua nó không biết nói rồi mình cứ tưới là mặc kệ mình cứ tưới là tưới thôi. Và tưới một lần thì thôi, mai không phải tưới nhưng mà là hỏng hết các bác ạ. Các bác phá. Đấy, tưới một lần rồi đấy là vâng. cho nó cho cho nó gọn lần sau không mấy nữa. Thế là hỏng rồi. Tưới từ từ. Vâng, đấy, đấy. Là cho nó không à, sốc nước. Rồi. đấy, đấy. ông nói sốc mà tôi tôi đi học rồi. Đấy nhưng mà ông bảo thế. Thế nhưng mà tôi thì tôi lại không không tin bởi vì đất của ông là ruộng. Giờ thì không phải là hút được. Đây trên đồi làm gì có gì hút. Đất hoàn toàn nó nó nó. Đấy là đi tham quan thiên nhiên Đấy. Tức là mỗi một cái chất đất khác nhau thì cái cách vâng. tưới nó cách khác làm nhau. khác nhau. Cách làm khác nhau. Đúng rồi. Và cái ờ, cái cái về cắt cành tỉa tán thì giống nhau. Đấy cho nó phải xịt. Nhưng mà bón phân và cái tưới nước là có phần khác nhau. Thế chính là cái, vâng. cái máy xịt xe của anh ấy đấy cái rửa xe ấy anh xịt xịt nó hơi ẩm ẩm nhìn ẩm ẩm là là đủ phải không vâng. đấy có nghĩa nhá nó cứ ẩm dần xong nó thấm dần nó thấm, thấm dần thấm dần, dần xuống đấy, nó từ từ đấy, thì nó từ từ mà thì nó mới có nó mới được. kích được hoa ra chứ không có nó ra được còn nguyên tắc ấy mà các bác mà bón xong là các bác sáng bón chiều các bác phải tưới nhưng các bác không được để bốn năm ngày à. để là nó sẽ NPK nó sẽ bốc hơi mất ừ. đấy và nó sẽ bị kháng các bác phải tưới nước mà có độ ẩm thế nó nó tan dần tan dần ra đấy các bác nguyên tắc ờ, tưới không được bỏ à. tức là mình vẫn tưới một cái lượng vừa phải thôi vừa phải thôi để cho tưới giữ, cây giữ, nó làm quen với giữ, nước đã ờ, quen cả phân mà vì hai năm nay mình có bón gì đâu cho cái độ ẩm trên mặt để nó im xuống cho đỡ vâng. bốc vâng. hơi bốc vâng. hơi đấy trong cứ cứ ba bốn ngày các bác lại tưới lần ba bốn ngày tưới lần rồi rồi còn nếu mình cảm thấy mà trời mưa thì mình lại thôi không tưới nước, ừ. mình lại bớt đi bớt đi tưới nước còn vâng. nếu mà ở vườn nhà bác mà độ ẩm nó cao thì các bác phải rút nước đúng rồi quạt quạt bởi vì ở dưới độ ẩm cao nó sẽ bốc lên mà, nó sẽ đưa lên. Cái... Còn đây nó khô rồi nó khác. im để cho nó đỡ bốc lên. Khu trên vâng. này thì vâng. bây giờ mấy cái nhà mà mà mà mà có nước rồi vâng. cứ để khi vườn như này cái vườn này là địa hình là khô nhất vâng, vâng. vườn này là khô nhất khô nhất bởi vì bỏ cả năm nay rồi không vườn này khô không nói xuống hết vườn vâng. khô vâng. cũng khô chứ không không không thực ra nó chỉ có cái khu vòng sông thôi còn đa số là khô còn như của bác là do bà là chăm sóc là nó lúc nào cũng ờ, tần tảo ở bãi còn ở trên này nếu nói cho đúng ở góc độ mùa này trừ có mỗi mấy ông vòng sông là do cái độ đất nó mát thôi nó mát thôi còn rồi. tất cả là đều khô hết vâng có vâng. nhà tôi là <laughs> hệ thống tưới có dây coi như là dọc vườn xong cách một đoạn này có ờ, đường ống ra không nhưng mà thì đấy coi như cứ kéo như thế thì tưới qua thì đơn năm nay phải cho vâng. làm hội trưởng hội nông dân tưới lượng phải <laughs> lượng ờ, <laughs> phải đây nông dân ờ, hội nhân chỉ có biết đây trước cái chuyên làm lúa rồi bây giờ